trên tay tôi bây giờ là một chiếc Zenmi ờ, C3i Thông số kỹ thuật của con này là RAM 2GB, bộ nhớ trong 32GB Tôi sẽ tháo chi tiết chiếc máy này, mọi người cùng theo dõi toàn bộ ờ, chi tiết của con Zenmi ờ, C3i Đây là main, bo mạch chính ờ, của Zenmi C3i Camera trước của nó là 5 m Camera sau có hai camera, camera chính 12 m Camera phụ 2 m Có hai sim nano và một khay thẻ nhớ collect chân pin collect nha này là collect nha ừ, nối với cáp bo sạc đây là collect nha, màn hình loa trong dây uh, ờ, anten sóng từ cấp từ memo bản chính xuống uh, bo cấp sạc đây là bo cấp sạc uh, gồm có chân sạc uh, V8 mic nha gọi GSM Rung, con rung và hai tiếp xúc ờ, đây là hai tiếp xúc loa ra ngoài đây hộp ra ngoài đây à, dung lượng pin con này rất trong luôn dung lượng là 5.000 mAh đây toàn bộ chi tiết của máy uh, Oppo Zenmi C3i đã được bọc bạch chi tiết cho các bạn video đến đây là hết xin các bạn hãy like chia sẻ subscribe kênh hẹn các bạn trong video tiếp theo xin chào tạm biệt